Sao một số tài liệu nói khi làm nhà không nên mượn tuổi vì làm thế giống như lừa thần mình mới là chủ nhà. À cảm ơn Hoàng Nguyễn nó hỏi câu này. Thế này, mình không hề lừa thần, tôi không có mượn, tôi ở đây tôi chưa bao giờ hướng dẫn anh chị với các bạn làm mượn người mượn tuổi làm nhà nhé. Chưa bao giờ hướng dẫn ai mượn làm nhà. Tôi nói là chúng ta nhờ người động thổ giúp chứ người trạch chủ vẫn phải chủ lễ đúng không ạ cái người động thổ thì đến đây cũng khấn rằng là tôi là tên là thế này nhà tôi ở chỗ này hôm nay tôi được chủ nhà này ở chỗ này đến nhờ động thổ tại vị trí này đúng không ạ cầu xin thần linh và tôn thần phù hộ đúng không ạ cho gia chủ à, trách đất được bình an sau này căn nhà xây xong thì ấm long vượng khí phong thủy cát lành phù hộ cho thợ thuyền chủ thợ bình an thì tôi chưa bao giờ nói rằng là mượn tuổi đây tôi nói là do là cái tuổi của chủ nhà năm nay không có gọi là gì không có thuận hay là không có không có phù hợp cho cái việc động thổ nên tôi đến đây tôi động thổ giúp thì mình làm rất rõ chứ trước đây không có chuyện gọi là là là là là là là là là, là, là, lừa dối gì hay là, là gì ở đây cả nên lưu ý ngày hôm nay thì có một khách hàng của phong thủy tam nguyên có điện cho tôi đang lo lắng về cái chuyện bảo năm nay là tuổi của em là à, sinh năm 1984 thì năm nay là 39 tuổi em phạm phải một trong ba cái tuổi hoang ốc địa sắc tân tài không động thổ thì em nhờ người tuổi khác động thổ được không mà đương nhiên là nhờ người tuổi khác động thổ được rồi còn cái việc mà anh chị không được vô động thổ thì hãy khấn thì anh chị khấn rằng là năm nay là tuổi con là 39 tuổi phạm phải cái tuổi không nên động thổ nên nhờ cái người tuổi này có cái địa chỉ ở chỗ này tên là thế này sinh năm này động thổ và động thổ tại gia đình để cầu mong cho là cái việc xây dựng nó được uh, Ờ, thuận lợi sau này cư trú được mãn khí cho đạo phong thủy yên lành cho gia chung phát đạt cho thợ thuyền thợ chủ bình an ờ, thì chúng ta xin chúng ta bảo là chúng ta nhờ người đấy và người đấy động thổ thì người ta lại bảo rằng là năm nay tôi được cái gia chủ là người tuổi này ở địa chỉ này nhờ đến động thổ thế này rất là cực kỳ rõ ràng chúng ta không thể lừa dối cái chỗ này được chúng ta chúng ta lừa dối cái chỗ này là chúng ta sai sai sai về mặt nguyên tắc cho nên là không được thì nhờ bởi vì anh chị nói rằng là cái này xem là tôi có kinh nghiệm việc này hay không phong thủy tam nguyên đâu đó một năm thì ờ, động thổ và xem khoảng tầm uh, trên một ngàn cái căn nhà và chưa một trường hợp nào mà chúng tôi xem độ tuổi động thổ mà tôi yêu cầu động thổ tôi đề nghị động thổ mà cái người đấy nó có vấn đề gì cả và đều là rất là thuận lợi và may mắn đấy điều đấy tôi khẳng định và cái điều thứ hai nữa là anh chị nhớ rằng hướng vượng thời điểm vượng đất vượng lễ nghi đầy đủ biết nghi thức nghi cách làm nên cái người được nhờ động thổ là vượng tức là là thuận lợi nên động thổ xong là may mắn chứ không có chuyện là động thổ xong là là, là hung không bao giờ có chuyện đấy trên đời không bao giờ có chuyện là động thổ xong là hung động thổ xong là chắc chắn là may mắn nó chỉ có may mắn hơn thôi đúng không ạ nó chỉ có may mắn hơn thôi chứ không thể nào mà kém may mắn hơn được kém may mắn hơn được cho nên thành ra là chính vì thế cho nên thành ra là khi mà được nhờ động thổ là may tôi thỉnh thoảng là mà mà mà rảnh có thời gian chẳng hạn mà anh chị nào bảo là em đông thổ chưa gửi đông thổ thầy tuổi thầy đẹp thầy đông thổ cho em gái ui thì là may quá <laughs> chị được đúng chị nhờ đúng mà tôi rất là may mắn thành ra là là đi luôn khi mà anh chị lo lắng về chuyện đấy chẳng hạn thì ở công ty thì có khoảng tầm ờ, vài chục ờ, trợ lý ờ, và cán bộ nhân viên cực kỳ đẹp trai và năng lượng tốt sẵn sàng có thể giúp anh chị cho cái việc này mà chúng tôi tự tin việc này đến thế cơ mà Thế nên mình đâu có phải lo lắng về chuyện này đâu Được chưa ạ